được chủ gửi bán với giá rất là mềm nha quý vị chỉ 3 tỷ 800 triệu lô đất của chúng ta thì được chủ xây móng gạch xung quanh rất là đẹp góc hai mặt tiền đường nhựa từ vị trí này chúng ta ra Hà Quy Giáp khoảng 50m và về à, sân bay Tân Sơn Nhất qua Gò Vấp khoảng hơn 4 km nha quý vị lô đất chúng ta nằm trong khu à, nhà lầu rất là cao cấp hiện tại những lô đất đẹp như vậy ở quận 12 bây giờ rất ít nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì hãy nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để được sở hữu lô đất. Từ vị trí lô đất chúng ta có thể nhìn thấy trục đường chính Hà Quy Giáp. Đường vào lô đất chúng ta là đường nhựa, có chiều ngang là 8m, hai xe tải né nhau. Lô đất góc hai mặt tiền rất là đẹp, có sổ hồng riêng, được bán với giá rất là mềm, chỉ 3 tỷ 800 triệu. Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta có chiều ngang là 5m6 và chiều dài là 15m, một cạnh là 14m được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 800 triệu một lô đất rất là đẹp nha quý anh chị góc hai mặt tiền đường nhựa hết và cách Hà Quy Giáp khoảng hơn 50 mét đã được chủ à, xây móng xung quanh nơi đây mà chúng ta về xây một căn biệt thự phố hai mặt tiền thì rất là tuyệt vời xung quanh lô đất của chúng ta là nhà lầu không lô đất này mà xây một căn biệt thự như vậy thì rất là tuyệt vời phải không quý anh chị